giới thiệu tiếp về cái con bếp ờ, này thì con bếp này á nó là một dòng bếp ga dành riêng cho thị trường nội địa Nhật bếp có thương hiệu là Tokyo ga series là R uh, RM 025 BCCHS bếp có số máy số cuối để bảo hành là 001837 tôi sẽ mở nắp ra để các bạn xem nội thất phía bên trong của bếp đây là nội thất phía bên trong của bếp đây tiếp theo tôi cũng sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp để các bạn xem bếp này có mặt là vỏ đằng sơn tĩnh điện này bếp có linh kiện gồm có nắp khói đây một cặp dòng để gắn kiềng, thì cái dòng này đối với bếp này các bạn phải có cặp cặp dòng này để các bạn mới, mới lắp kiềng vào được nha nếu không có thì sẽ không có lắp kiềng vào được một cặp kiềng, bếp cũng có một cặp đầu chia lửa có nắp được làm từ nắp nè thì bình thường nắp của nó sẽ bằng sắt cái nắp này giúp cho ngọn lửa nó tỏa ra giúp chúng ta nấu đồ ăn nó ngọn lửa nó tỏa ra giúp nhận nhiệt nó tỏa ra đều hơn nhưng mà bình thường nó là bằng sắt thì nó sẽ rất là màu nâu xét mục ở đây thì chúng tôi lắp đặt bằng inox luôn để sử dụng nó bền hơn phía dưới đằng sau của bếp á, cũng ờ, đã được bọc lưới lại cẩn thận đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá dây điện bật lên ngọn lửa cháy xanh đẹp bây giờ thì tôi sẽ à, thử cái tính năng an toàn đầu tiên của bếp là cái tính năng khóa ga khi à, gió thổi tắt lửa tôi sẽ mở nhỏ lửa lại để dễ thổi hơn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 mục đích của nó làm là để đốt cháy hết cái lượng ga thừa ga rò rỉ trong trường hợp bếp chúng ta nó bị hư hỏng hoặc là nó bị rò rỉ ga phía bên trong nên đối các dòng bếp ga nội địa Nhật thì nó sẽ hao pin hơn bếp ga của Việt Nam và nó cũng có những cái chức năng nè cũng như có những cái que cảm biến giúp khóa ga đóng van tự động giúp cho bếp nó an toàn hơn bếp này thì ờ, bếp nướng của nó không có chức năng hẹn giờ luôn tôi sẽ bật bếp nướng lên để thử bếp nướng khi bật lên mặc định của nó sẽ là 9 phút các bạn có thể tăng định hạn mặc chỉnh lên tối đa cho nó là được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 do que cảm biến của chúng ta nó cảm nhận được cái nhiệt độ ở đấy rồi nóng hơn 200 độ C thì nó sẽ tự động nó giảm nhỏ lửa lại để, tiết kiệm ga cho chúng ta bếp nướng của tôi khóa ga cái đồng hồ báo giờ không nè kèm theo một tiếng bếp bếp khóa ga dù công tắc có đang mở đây bếp này do nó hao pin nên nếu các bạn sử dụng những loại pin nhà là pin con ó, pin con thỏ như thế này thì các bạn sử dụng được khoảng từ 2 cho đến 3 tuần. Còn những loại pin có giá mắc hơn như là Panasonic, Toshiba, Maxell, những loại pin này giá của nó lên đến 40 ngàn một cặp thì các bạn sử dụng được khoảng từ 2 từ 4 cho đến 5 tháng. Những loại pin này rất là tốn kém để tiết kiệm các bạn cũng nên tránh ra, không có nên sử dụng những loại pin này. Bếp bên trái của tôi vừa mới khóa ga nè. Kia đạt đến là 200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 Riêng đối với sản phẩm này thì chúng tôi sẽ bảo hành cho các bạn trong vòng 1 năm và đổi trả cho các bạn trong vòng 10 ngày đầu nếu có phát sinh vấn đề lỗi của bếp. Vấn đề lỗi kỹ thuật của bếp đây. Thì bếp này ngoài hai cái tính năng ờ, an toàn chính của nó là khóa ga khi nước cạn nồi cũng như khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa thì nó còn có những cái chức năng tiện ích giúp cho các bạn nấu nướng. Bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn xem luôn. Đầu tiên ở bên phía tay trái của chúng ta, tôi sẽ bật đặt nồi lên để các bạn dễ hình dung và bật bếp lên thì đầu tiên cái nấm nước này là được chức năng nấu nước sôi thì khi mà các bạn cần đun nấu nước sôi á, thì các bạn à, bật bếp lên các bạn bấm vào nút này để nó sáng đèn lên thế này thì khi mà các bạn sử dụng chức năng nấu nước sôi này á, thì nước trong nồi nó bắt đầu nó sôi lên thì 5 phút sau nó sẽ tự động nó khóa ga mục đích của bếp nó làm như vậy là để giết hết cái lượng vi khuẩn ở trong nước tại vì theo khảo sát vi khuẩn cần phải ở trong nước sôi 5 phút mới thật sự là giết hết được vi khuẩn thứ hai á, thì cái chức năng này có thể hạn chế được tối đa cái vấn đề chúng ta nấu nước sôi xong rồi chúng ta không tắt bếp chúng ta làm một việc gì đó chúng ta không tắt thì cái bếp cái, cái chức năng này có thể hạn chế được tối đa cái vấn đề đó chúng ta sẽ không bao giờ mà quên tắt bếp được và chúng ta có thể yên tâm là nước sôi 5 phút thì sẽ tắt thôi tiếp theo ở đây cái hình bóng đèn này là chức năng nấu cơm và nấu cháo thì ở đây ở đầu tiên đó, ở đây là nấu cháo nè và ở dưới đây là nấu cơm thì các bạn phải bấm lẹ lên để chúng ta lựa chọn nếu các bạn để khoảng 2 giây thôi thì nó sẽ thì nó sẽ chọn ở một vị trí bất kỳ đây các bạn chọn cái năng cháo đây các bạn muốn chọn lại thì các bạn phải bật lên và bấm lại thì đối với chức năng nấu cháo các bạn bấm vào để sử dụng thôi khi nào cháo chín nó sẽ tắt còn đối với chức năng nấu cơm á, thì do ở bên Nhật họ sẽ sử dụng những loại nồi dành riêng cho bếp ga để nấu cơm nhưng mà loại nồi đó không có lưu hành nhiều Việt Nam để chúng ta có thể mua sử dụng nên ở Việt Nam chúng tôi khuyên các bạn sử dụng những loại nồi nó có đáy dày và cái đường kính đáy nồi nhỏ hơn 25 cm để đạt được hiệu quả nấu cơm hiệu quả nhất ở đây tôi sẽ trở về chức năng nấu nước sôi để thử chức năng nấu nước sôi cho các bạn xem thử nước đang nước đang sôi sẵn nãy giờ thôi thì nó giờ khoảng từ 3 cho đến phút 4 phút nữa thì bên nồi nên nước này nó sẽ tắt tiếp theo ở bên phía tay phải đây á thì nó gồm có hai cái chức năng là cái chức năng ờ, rang và chức năng chiên có hình tông công tôm lăn bột chiên này có ba con số 160 là 180 và 200 độ C đây là chức năng chọn nhiệt độ chiên khi mà các bạn chiên đồ ăn á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 các bạn thường xuyên phải sử dụng bếp để rang loại thực phẩm khô cần đến nhiệt độ cao thì các bạn có thể yêu cầu nhân viên của shop lắp đặt cho các bạn thêm một cái nút công tắc rang nữa thì cái nút công tắc rang này khi mà các bạn lắp đặt vào thì các bạn sử dụng thì cái nút hẹn của bếp nó sẽ tăng từ 250 độ 300 độ C lên đến hơn 400 độ C để các bạn có thể thoải mái sử dụng bếp hơn để các bạn có thể thoải mái sử dụng bếp hơn nếu mà các bạn à, quan tâm đến vấn đề này thì các bạn có thể liên hệ đến nhân viên của shop để chúng ta được tư vấn kỹ hơn. Ngoài ra thì bếp này nó có bếp nướng. Bếp nướng này á, thì nó chỉ có một tầng lửa ở trên áp xuống mà thôi. Khi nướng đồ ăn á, các bạn không nên đặt một tảng lớn đồ ăn bự đặt vào đây thì nó sẽ chín không có đều. Nó sẽ không có cho hiệu quả cao. Các bạn nên đặt một tảng lớn, các bạn nên cách đồ ăn nó vừa bạn nhỏ thôi. Đặt đều đặt đều vào cái vị nướng này và chúng ta tưới một ít nước dưới đây để khi mà chúng ta để khi mà chúng ta sự nướng đồ ăn nó hơi nước nó bốc lên nó làm mềm thực phẩm thực phẩm chúng ta sử dụng nó không có bị khô cứng cũng như chúng ta cũng dễ dàng vệ sinh chùi rửa hơn khi mà sử dụng nữa rẻ hơn khuyến mãi cũng có hệ thống phân phối bếp ga trên khắp toàn quốc nếu các bạn đang xem video clip này mà các bạn muốn mua sản phẩm bếp ga nội địa Nhật của rẻ hơn khuyến mãi thì các bạn có thể liên hệ đến trực tiếp vào số điện thoại của anh Nam là 0909 306 149 để có thể biết được những mức giá ưu đãi tốt nhất dành cho khách hàng và đại lý.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 đây, bếp của tôi đã khóa ga thực hiện chức năng nấu nước sôi thành công nè dù công tắc con đang mở trên đây tôi mới test đầy đủ tất cả những chức năng của bếp cho các bạn xem cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi thì xin hẹn gặp các bạn vào những lần sau xin cảm ơn tất cả các bạn